Rồi hello xin chào tất cả anh em nha Và chào mừng em đã đến với kênh youtube của mình và mình là Thuận Sàm đây Và hiện nay ở trên à, Facebook đang có một cái chế độ là bật chế độ đen Đang xảy ra rất là tràn lan Đây mình sẽ vào Facebook cho các bạn xem Đây thì một người nước ngoài nó đã đang như thế này đây Và có rất là nhiều người là bật chế độ đen à, Gọi là bình luận để bật được chế độ đen như thế này thì thực chất cái này là lừa đảo nha các bạn bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn cách để, uh, thử nó có ra cái chế độ đen uh, không nha ở đây mình đã làm rồi đây này nhưng bây giờ mình quay clip á mình sẽ làm thử cho anh em nha đây thì nó không có ra chế độ đen gì cả và cái thực chất á, video này á, chỉ, thì họ chỉ là ghép ghép thành ghép nhau thôi và anh em nào muốn à, bật được chế độ đen trên Facebook á, thì hãy làm theo bước uh, hướng dẫn của mình và bây giờ mình sẽ xin được trình bày cách bật chế độ đen và sau khi xem xong clip này á, thì các bạn thấy hữu ích á, thì nhớ ấn đăng ký kênh và đừng quên là share cho mọi người đều biết cái vụ mà bật chế độ đen này á, là đều là lừa đảo và cho họ biết cách để bật chế độ đen theo cách của mình nha thì để bật được chế độ đen trên uh, Facebook á, thì anh em cần phải tải ứng dụng này á thì mà cái ứng dụng này á thì anh em có thể thấy là Facebook Friendly for Facebook này thì ở đây á có nhiều uh, cũng ờ, có nhiều người nó phần nào là không ổn định cho máy thì mình bằng chứng là mình xài và mình cũng thấy là không ổn định lắm thì mình đã có một cái bản uh, ờ, APK thì nó là một cái bản ổn định hơn cũng như gọi là một cái bản Pro thì anh em nào muốn thì có thể là ấn vào phần mô tả của mình à, thì nó sẽ à, ra một link như thế này đây thì sau khi anh em đã ấn vào phần mô tả thì nó sẽ ra như thế này đây thì anh em ủng hộ mình bằng cách ờ, ấn vào ring nút ngọn này nha thì anh em nào mà à, có thể là chơi bản trên shop play cũng được nhưng mà nó không ổn định cho máy thì cái bản này mình à, thấy là dùng cực kỳ ổn định và cũng coi như là một cái bản pro ở đây mình sẽ là ấn vào đây để xác minh nha tôi không phải người máy sau khi ấn vào xác minh thì bạn ấn vào bấm vào đây để tiếp tục rồi thì ở đây thì các bạn cần phải đợi là 7 giây nha đây nó đang đếm giây thì ở đây á, mạng của mình á, là mạng à, 3G à, wifi phát ra á, thì nó hơi yếu thì à, anh em tiếp theo là anh em ấn vào get link này nha lấy cái đường link thì sau khi các bạn ấn vào get link á, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này thì anh em bấm vào vần tải xuống nha đây tải xuống rồi thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái tệp như thế này loại tệp này là gây hại thì anh em cứ yên tâm là à, Google Driver thì nó báo như thế thôi nhưng mà mình khẳng định trăm phần trăm là nó không bao giờ gây hại cho cái máy của anh em đâu Ờ, tại ứng dụng nào mà trên Google Driver thì nó cũng báo như thế thôi dù an toàn hay không an toàn cũng rất nhưng mà cái ứng dụng mình á mình xin khẳng định và cam đoan rằng là cái ứng dụng này không có một cái gì gọi là um, gọi là gọi là vi dính virus đồ ấy rồi ok sau khi anh em đã tải xong thì anh em bấm vào phần dấu ba gạch trên này nè vâng, bấm vào phần dấu ba gạch sau đó anh em bấm vào phần tải xuống nha ở đây nó sẽ có một cái bảng như thế này thì anh em ấn vào phần friendly for facebook pro rồi anh em bấm vào phần cài đặt ok bây giờ mình sẽ là ấn lại nha ấn vào phần facebook này thì ở đây nó sẽ hiện ra cài đặt bạn bị chặn thì các bạn ấn vào phần cài đặt nha ở đây phần không rõ nguồn gốc á, thì các bạn ấn bật lên và anh em bấm vào ok rồi bây giờ có cho cài đặt rồi bây giờ mình sẽ là cài đặt nha thì cài đặt bản APK này hơi lâu nên anh em cứ đợi vài giây thôi à, vài chưa tới một phút thôi là cài đặt được rồi đây anh em sau khi đã ấn vào phần cài đặt xong rồi thì anh em ấn vào mở nha rồi đang mở lên đây thì ở đây thì anh em cứ ấn vào next qua đi rồi rồi ở đây thì anh em à, đăng nhập Facebook là cái tài khoản Facebook của các bạn vào nha rồi bây giờ mình sẽ là ấn dừng và rồi á, sau khi đã đăng nhập xong á, thì bây giờ mình sẽ gọi là giới thiệu cho, cho em tắt tần tật, ờ, cho anh em tắt tần tật về cái app này á. App này á, ngoài ra bật chế độ đèn á, còn cực kỳ là à, nhiều cái khác nữa nha và cái app này á cực kỳ nhẹ thôi à, chỉ bằng cái dung lượng của app Facebook Live thì anh mình khuyên anh em là nên chuyển sang và xài luôn cái app này rồi điều đầu tiên á là à, bật chế độ đèn trước đúng không ạ thì anh em có thể thấy là ở đây có phần có bốn phần như thế này phần nightmare này là bật chế độ đen đây bây giờ là đã bật chế độ đen được rồi này rồi giờ mình sẽ ấn tắt chế độ đèn đây á là tắt đây đấy là chế độ đèn chứ đâu nữa và AMOLED mode này là phần uh, chế độ đèn mà tiết kiệm pin hơn nữa thì anh em ấn vào phần AMOLED mode này đây thì cái cái này á, là nó đen thăm thẳm luôn nó đen này á, thì nó đẹp hơn và nó còn tiết kiệm pin nữa thì anh em có thể là ấn vào phần này để tiết kiệm pin hơn nha rồi xài Facebook mà có uh, tiết kiệm pin nữa thì cực kỳ là hiệu quả đúng không ạ thì bây giờ anh em có thể là ăn tắt đi thì thường ngày anh em lướt Facebook là hàng ngày hàng tiếng thì cái cục pin của mình hết liền thì anh em có thể bật chế độ này lên để uh, giảm bớt uh, tình trạng hết pin thì collagen này là cái gì thì bây giờ mình ấn vào mình sẽ chọn cái màu hồng mộng mơ nha đây màu hồng thì tất cả các chữ và các ảnh ở đây này thì nó đã chuyển qua màu hồng rồi con mấy con mèo này thật là đến cắt quá đi à. đang làm clip thì mấy con mèo nó cắn lộn nha thì ok anh em vào để tắt cái màu hồng này á anh em ấn vào collagen và chọn lại màu xanh thì anh em chọn cái màu mà mình thích nha còn cái langer tag này là cái gì là em có thể là chọn nút nút bự á cái chữ cái phông chữ của bạn á đây mình sẽ ấn lên cái đây phông chữ của mình to và rõ hơn nha thì em có thể là ấn vào đây để cho cái phông chữ của mình nó to rõ hơn rồi đấy là phần bật chế độ đen và tùy chỉnh trong cái thì bây giờ á, mình sẽ tiếp tục uh, hướng dẫn cho em cách để uh, gọi là một cái uh, mẹo hay hơn nữa thì anh em ấn vào phần bờ gạch đây này nè rồi em có thể thấy là Instagram uh, YouTube uh, Twitter thì anh em Google cộng nữa thì anh em nào mà chơi mà à, chơi chơi ờ, Facebook like ở ờ, Facebook cái ứng dụng ở này ấn rồi anh em có thể là vào phần YouTube luôn nha đây anh em ấn vào trực tiếp thì nó sẽ chuyển qua luôn thì anh em bây giờ mình sẽ vào kênh của mình thử lại là mấy con mèo đây mình ấn vào thử thuần sàm á thì cái kênh của mình á thì nó hiện lên đây thì em có thể là bật à, ấn vào cái nút đăng ký và ấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha thì cái kênh mình á, là chuyên về các chủ đề làm mèo trên điện thoại và kiếm tiền anh em có thể là ấn đăng ký để nhận được à, nhiều cái video à, về các chủ đề đó nha rồi sau khi đã xem youtube ấn rồi anh em có thể tắt đi nha rồi còn mấy cái phần này mình không chơi này mình không biết instagram này có nhiều bạn chơi rồi bây giờ mình sẽ quay lại nha à, và cái, và cái phần này á, là cái phần à, cộng thêm nhiều tài khoản cho nhiều người chơi á là cái tài khoản này mình chơi rồi á thì bây giờ mình cộng thêm là anh em có thể là chơi hai tài khoản trên một cùng thiết bị luôn như kiểu facebook thường thôi đăng xuất đó rồi bây giờ thì anh em vào phần messenger này có anh em có thể thấy bây giờ mình sẽ là bật chế độ đen lên nha rồi vào phần Messenger này thì anh em có thể thấy là cái Messenger này á nó cũng đã chuyển qua sang chế độ đen rồi nha anh em cực kỳ ờ, đẹp này thì bây giờ mình sẽ là vào phần ba gạch này vào phần hồ tiền cái răng chủ của mình ok ok thì bây giờ anh em có thể là chụp màn hình lại và đăng lên facebook để khè mấy mấy thằng mà à, hay làm cái mà nay móc à, hay hay làm cái mà à, mình giới thiệu đầu tiên á à, và anh em có thể là share cho bạn bè cái video này để cho mọi người biết về cách bật chế độ đen này rồi thì sau khi đã xem xong cái clip này rồi á thì anh em thấy cái video này có thể là hữu ích mang đến uh, hữu ích cho bạn á thì các bạn có thể là ấn đăng ký kênh và like và đừng quên là share để mọi người cùng biết cái chiêu trò lừa đảo đấy và uh, và cho nhiều người biết ờ, cách để nhiều anh em tò mò mà không biết bật chế độ đèn như thế nào á thì anh em có thể là share cho người đấy để người đấy xem nha rồi Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip này của mình Thì nhớ đăng ký kênh À mình nhắc rồi đúng không ạ Rồi cảm ơn tất cả các bạn nha Bye bye